Cuộc phiêu lưu của Pinocchio Tác giả Carlos Collodi Nhà xuất bản mỹ thuật Cuộc phiêu lưu của Pinocchio là một tác phẩm tiêu biểu của Carlos Collodi gồm có 20 chương được phát hành năm 1880. Nhân vật chính trong truyện này là một con rối bằng gỗ rất nghịch ngợm tên là Pinocchio. Tuy là một con rối, nhưng nhìn nó rất giống một cậu bé trong sáng, ngây thơ, suy nghĩ giản đơn, hiếu kỳ và không có chủ kiến, không bền chí, không vượt qua được cám dỗ. Chính vì vậy mà quá trình phát triển của cậu vô cùng gian nan, không bằng phẳng. Và bây giờ, xin mời các bạn hãy cùng đón nghe tác phẩm Chương 1 Chuyện lạ, khúc gỗ biết nói Trước kia, có một khúc gỗ tầm thường được mang đến một xưởng mộc. Nói đó là khúc gỗ tầm thường vì nó chỉ là một khúc gỗ bình thường dùng để đốt lò mà thôi. Hình thức của nó cũng không có gì đặc biệt đáng chú ý. Không ai biết vì sao khúc gỗ này lại có mặt ở xưởng mộc nhưng xung quanh khúc gỗ đã có rất nhiều chuyện lạ. Ông chủ của xưởng mộc tên là Block Antonio. Tuy nhiên, mọi người đều gọi là bác Anh đào vì mũi của bác lúc nào cũng vừa tím vừa sáng, trông giống như một quả anh đào chín vậy. Bác anh đào nhìn thấy khúc gỗ đó thì vô cùng vui mừng. Bác vừa mân mê khúc gỗ vừa tự nói. Hà, ta đang muốn là một chiếc chân ghế. Khúc gỗ này xem ra rất phù hợp, đúng là cầu được ước thấy. Nói rồi, bác anh đào không chút do dự cầm chiếc rìu để bổ đôi khúc gỗ. Nhưng khi giơ rìu lên, bác kinh ngạc sững sờ, chiếc búa cũng dừng lại ở giữa không trung vì bác nghe thấy một lời thỉnh cầu rất nhỏ. Xin bác nhẹ nhàng hơn, Đừng chém tôi mạnh như thế có được không? Bác anh đào sững người rất lâu Bác nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra điều gì Bác xem xét ở dưới gầm ghế Lật đi lật lại chiếc tủ Bác giơ chiếc cưa và chiếc bào lên Nhìn khắp xung quanh Bác tìm cả bên ngoài cũng không phát hiện thấy có ai Lạ quá Âm thanh đó rốt cuộc là từ đâu đến có thể là tai ta đã nghe nhầm chăng? Bác anh đào lắc đầu và cầm rìu bổ liên tục vào khúc gỗ. Ái, bác làm tôi đau quá. Tiếng trách móc vang lên. Lần này thì bác anh đào sợ chết khiếp. Hai mắt bác trợn tròn, miệng thì há hốc. Mãi một lúc lâu sau bác mới ngậm miệng lại được. Bác lắp bách Rốt cuộc Ờ, âm thanh đó từ đâu đến lẽ nào là là khúc gỗ đó thế là bác cầm khúc gỗ lên xem kỹ tuổi của khúc gỗ và nói đây không phải là một khúc gỗ bình thường sao nhìn bề ngoài không có gì đặc biệt cả trừ khi có người ở trong đó vậy thì ta phải thử xem sao cách nhìn tuổi của khúc gỗ Số phòng nhìn thấy được trên thân cây được bổ ngang chính là năm tuổi của cây. Độ rộng của các đường vòng là do ảnh hưởng của môi trường bên ngoài, thường là do thời tiết, sâu bọ hoặc các nhân tố khác. Những cây chưa được một năm tuổi thường hay có hiện tượng báo giả số phòng. Trở lại câu chuyện. Nghĩ sao làm vậy, bác anh Đào liền dùng hai tay cầm chắc khúc gỗ, và dùng hết sức phi thật mạnh khúc gỗ đó vào tường. Sau khi làm như vậy vài lần, bác dừng lại để thở và nghe xem có âm thanh gì không. Nhưng bác đợi rất lâu mà vẫn không thấy khúc gỗ có động tĩnh gì. Ta đã nhầm rồi sao? Chắc chỉ là ta tưởng tượng ra mà thôi. Bác anh đào tự an ủi mình. Mặc dù tự nói như vậy, nhưng trong lòng bác vẫn còn chút sợ hãi. Để lấy lại can đảm, bác cố quên đi âm thanh nhỏ kia. Lần này, bác không dùng rìu nữa, mà dùng bào để bào cho khúc gỗ nhắn nhụi và sáng bóng. Khi bác bào đi bào lại thì nghe thấy tiếng nói. Bác nhanh dừng tay, bác làm tôi nhột muốn chết đây này. Lần này, bác anh đào sợ đến nỗi như bị điện giật Bác thấy toàn thân mềm nhũng, tê dại, bất động. Mãi lâu sau bác mới từ từ mở mắt và thấy mình đang ngồi dưới đất. Mặt của bác cũng dường như biến dạng, chiếc mũi vừa tím vừa sáng của bác cũng trở nên xanh nhợt nhạt. Chương 2 Sự hiểu nhầm giữa những người bạn Đúng lúc đó thì có tiếng gõ cửa cọc cọc. Mời vào. Bác anh Đào nói thất thanh, bác cũng không đứng dậy. Một bác già dắt theo một cậu bé vui vẻ bước vào. Bác tên là Gepetto. Lũ trẻ nghịch ngợm toàn gọi bác là bác râu ngô vì bác đội một bộ tóc giả có màu rất giống màu râu ngô. Bác không thích bị gọi như vậy, nên mỗi khi nghe người khác gọi tên đó, bác đều tức giận mắng ầm ầm như sấm. Xin chào bác Anthony. Bác Gepetto chào bác Anh Đào. Chuyện lạ gì thế này? Sao bác lại ngồi dưới đất thế? À, tôi đang dạy con kiến phép tính. Bác Anh Đào không thể kể là bác bị khúc gỗ kia dọa hết hồn. Bác nói thật hay đùa? Cơn gió nào đưa bác đến đây vậy? Dĩ nhiên là đôi chân của tôi rồi. Tôi có một chuyện muốn hỏi ý kiến bác Tôi lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ bác Bác anh Đào vừa nói vừa loạng choạng đứng dậy Sáng nay tôi vừa nghĩ ra một ý tưởng độc đáo Tôi muốn làm một vật vừa linh hoạt lại vừa thần kỳ Có thể nhảy múa bắn cung tên Cái đầu biết cử động Nó giống như một con búp bê bằng gỗ nhưng giống con người Tôi sẽ mang nó đi ngao du khắp thế giới cùng tôi. Như vậy tôi ăn cơm, uống rượu sẽ không phải buồn phiền nữa. Bác thấy thế nào? Bác anh Đào chưa kịp mở miệng nói gì thì đã nghe thấy tiếng nói lúc trước vang lên. Tốt quá, bác rau ngô ạ. À. Bác Gepetto vừa nghe thấy có người gọi tên mình là rau ngô thì mặt đỏ gay. Bác nhìn khắp xung quanh không thấy có ai, liền lớn tiếng tức giận với bác anh Đào. Sao bác lại gọi tên tôi như vậy? Không phải tôi. Bác anh Đào vội vàng trả lời. Đúng là bác đã gọi tôi là rau ngô. Không phải tôi. Chẳng lẽ lại chính tôi tự gọi mình? Đúng là bác. Hai bên cứ cãi đi cãi lại càng ngày càng to tiếng hơn và cuối cùng hai bác đánh nhau một hồi lâu. Khi trận đánh nhau kết thúc, thì trên tay bác anh đào là bộ tóc vàng của bác Gepetto và miệng bác Gepetto ngậm bộ tóc giả màu muối tiêu của bác anh đào. Hai bác thở hổn hển và lấy lại bộ tóc giả của mình mà đối phương đang cầm, rồi nắm chặt tay đối phương, thề rằng sau này sẽ là bạn tốt mãi mãi. Tôi có thể giúp được gì cho bác không? Bác anh đào thể hiện thái độ thiện chí trước Tôi muốn xin bác một khúc gỗ để làm một chú búp bê. Bác anh đào vô cùng vui mừng, liền lập tức đến chỗ bàn lấy khúc gỗ đã dọa bác sợ chết khiếp. Đúng lúc bác anh đào lấy khúc gỗ đưa cho bác cái petto thì khúc gỗ bỗng nhiên bật mạnh ra khỏi tay bác và rơi vào chân bác Gepetto. Ái, bác Anthony, bác tặng đồ cho người khác như vậy à? Chân của tôi dường như bị dập nát rồi. Tôi xin thề là tôi không hề đập vào chân bác. Bác Anthony biện hộ ngay lập tức. Tất cả là do khúc gỗ đó. Chính nó đã đập vào chân bác. Tôi biết chính khúc gỗ đã đập vào chân tôi. Nhưng người cầm nó để đập vào chân tôi chính là bác. Bác đừng vu cáo cho người tốt nếu không tôi sẽ gọi bác là ông Râu Ngô. Bác Capito vừa nghe thấy thế liền tức giận mắng bác anh Đào. Bác anh Đào cũng không chịu thua thiệt, liền gọi liên tiếp ba lần ông rau ngô. Lần này bác Gepetto càng giận hơn nữa và hai bác lại đánh nhau thêm một lần. Cuối cùng, kết quả là sau khi đánh nhau xong, hai bác lại thề là sẽ suốt đời là bạn tốt của nhau. Sau đó, bác Gepetto tập tễnh mang khúc gỗ về nhà. Chương 3 sự ra đời của Pinocchio Bác Geppetto là người vô cùng nghèo. Bác sống ở một phòng rất nhỏ và tối ở dưới tầng hầm. Ánh sáng của căn phòng lấy từ những kẻ hở bị vỡ của cầu thang. Đồ dùng trong nhà bác cũng nghèo nàn đến đáng thương. Một chiếc ghế rách nát, một chiếc giường cũ kỹ, một chiếc bàn đã tróc hết sơn, một chiếc lò sưởi nhỏ ở trên tường – trên lò có một chiếc son nhỏ bốc hơi làm cho người ta cảm thấy rất ấm áp. Nhưng chiếc lò và chiếc son chỉ là do bác Gepetto vẽ trên tường mà thôi. Vừa về đến nhà, bác lập tức bắt tay vào việc khắc một chú búp bê thần kỳ như bác đã từng nghĩ. Ta sẽ đặt tên gì cho nó nhỉ? Bác vừa trầm tư suy nghĩ vừa nói một mình. Ta sẽ gọi nó là... Pinocchio. Ta nghĩ cái tên này sẽ mang lại hạnh phúc cho nó, bởi vì ta có quen một gia đình cả bố mẹ và các con đều tên là Pinocchio. Gia đình này rất hạnh phúc. Bác đặt tên xong cho búp bê, liền tập trung chế tạo. Chẳng bao lâu bác đã làm xong cái đầu cho búp bê, bộ não và đôi mắt. Bác rất ngạc nhiên khi phát hiện ra đôi mắt mà bác vừa khắc xong cho búp bê bỗng nhiên cử động và nhìn bác không chớp mắt. Bác vô cùng bàng hoàng, liền lớn tiếng tức giận quát để quên đi. Mắt búp bê, sao lại nhìn ta như vậy? Nhưng không ai trả lời. Bác tiếp tục khắc mũi cho búp bê. Bác vừa khắc xong thì mũi tự nhiên lại dài ra. Sao lại như vậy? Mũi dài như vậy thật là khó coi. Bác Gepetto quyết định cắt bớt phần mũi của búp bê cho ngắn đi. Nhưng bác càng gọt ngắn thì chiếc mũi lại càng dài ra. Thế là bác đành phải dừng tay và chú búp bê này có cái mũi rất dài. Tiếp theo, bác tập trung làm cái miệng cho búp bê. Nhưng cái miệng chưa kịp hoàn thành thì đã cười toe toét. Không được cười. Bác Gepetto tức giận quát. Nhưng lời nói của bác dường như không có tác dụng. Cái miệng búp bê càng cười nhiều hơn. Ta nói lại một lần nữa, không được cười. Lần này, bác Gepetto nghiêm giọng quát búp bê. Lần này, tiếng quát của bác thật sự có tác dụng. Cái miệng búp bê liền ngừng cười, nhưng cái lưỡi búp bê bị thò dài ra ngoài. Bác Gepetto nhìn thấy, nhưng cố tình coi như không biết để làm cho xong việc. kiến thức con vật có cái mũi dài nhất con voi là loài động vật có cái mũi dài nhất mũi của nó dài xuống tận đất mũi voi tập trung rất nhiều dây thần kinh không những có thể đánh hơi rất mẫn cảm mà còn có thể lấy thức ăn uống nước và vệ sinh trở lại câu chuyện và thế là dưới sự tập trung sáng tạo của bác Gepetto cầm cổ, vai, ngực, bụng, eo, tay của chú búp bê được ra đời rất nhanh. Khi bác vừa làm xong cái tay thì phát hiện thấy mái tóc giả trên đầu mình bị ai kéo ra. Hóa ra chính là Pinocchio nghịch ngợm. Trả lại bộ tóc cho ta, nếu không ta sẽ cho một gậy. Bác ra lệnh như nói với con của mình. Nhưng Pinocchio không thèm để ý đến lời nói của bác Gepetto mà ngược lại cầu đội bộ tóc đó lên đầu của mình. Kết quả là bộ tóc trùm cả vào đầu cậu, làm cho cậu bị ngập thở. Bác Gepetto thấy hành động của búp bê quá vô lễ. Bác cảm thấy buồn khôn xiết đến nỗi chảy nước mắt và đau lòng nói. Thằng ngỗ ngược này, ta vẫn chưa làm xong nó mà nó đã không coi bố ra gì. Mặc dù vậy, bác vẫn quyết định làm chân cho Pinocchio. Thế là bác lau sạch nước mắt, lấy lại bình tĩnh, đợi cho tâm trạng ổn định lại, bác tiếp tục công việc của mình. Khi bác vừa làm xong đôi chân cho búp bê, thì cảm thấy đầu mũi mình bị đá. Ta đúng là tự làm chịu. Lẽ ra ngay từ đầu ta nên nghĩ đến chuyện này trước mới đúng. Bác vừa nói, vừa ôm lấy búp bê đặt xuống đất, và dạy chú bé tập đi. Mới đầu, chân của chú cứ cứng đơ, không thể cử động được. Bà Gepetto rất kiên nhẫn dùng tay dạy cậu bé đi từng bước, từng bước trên nền nhà. Đến khi có thể đi lại được, cậu nhảy nhót khắp trong phòng rồi chạy ra ngoài đường. Bà Gepetto liền lập tức đuổi theo cậu. Pinocchio vui vẻ chạy nhảy giống như con thú hoa. Chú chạy rất nhanh, chỉ một lúc sau bác Gepetto đã không thể đuổi theo cậu được. Đôi chân của Pinocchio đi trên đường phát ra tiếng kêu rất to, nghe giống như rất nhiều đôi guốc mộc gõ trên đường vậy. Giúp tôi giữ nó lại. Bác Gepetto lo lắng cầu cứu những người đi đường. Những người đi trên đường trông thấy chú búp bê chạy giống như một con ngựa con. Họ thấy vô cùng kỳ lạ nên ai cũng đứng xem và cười ầm ĩ không ai ngăn chú búp bê lại. Một vị cảnh sát nghe thấy tiếng ồn ào thì nghĩ đó là một chú ngựa con bị sống, nên nghĩ rằng Ta phải làm tròn chức trách của ta, ngăn chú ngựa kia lại. Thế là vị cảnh sát đó liền dũng cảm đứng chặn sửa đường, đứng dàn đôi chân to khỏe, quyết tâm chặn chú ngựa lại để tránh cho chú xảy ra chuyện không hay. Pinocchio từ xa đã nhìn thấy vị cảnh sát chặn đường, liền nghĩ ra lối thoát bằng cách luồn qua khe hở giữa đôi chân của vị cảnh sát. Nhưng cậu bé đã không thành công. Vị cảnh sát đã nắm được cái mũi dài của cậu và giao cậu cho bác Gepetto rồi nói Cậu bé này chạy rất nhanh. Bác Gepetto muốn cầm tay cậu véo cho một cái thật đau để dạy cho cậu bé một bài học nhưng bác sờ mãi mà không thấy tay cậu đâu. Thì ra bác đã quên chế tạo tay cho cậu bé. Thế là bác đành phải xách gáy cậu và mắng. Về đến nhà, ta sẽ tính sổ với con. Pinocchio liền ngồi lì ở đó không chịu động đậy. Những người xem xung quanh thì bình luận xôn xao. Mỗi người nói một kiểu. Cậu bé đáng thương. Có người nói Cậu bé không chịu về nhà là có lý do. Ai biết sau khi về nhà cậu sẽ phải chịu những gì? Rất có thể sẽ là một trận đòn ra trò. Có người đọc miệng lại thêm dầu vào lửa. Ông Gepetto nhìn Hiền làm thế mà thật không ngờ lại hung dữ với đứa trẻ như vậy. Nếu để ông ta mang cậu bé này về nhà thì chắc chắn cậu bé sẽ bị tan thành từng mảnh gỗ vụn. Vì cảnh sát nghe thấy, ông ta lập tức thả cậu bé ra và đưa bác Gepetto giam vào nhà lao. Bác Gepetto vừa khóc vừa nói, Thật bất công, tôi muốn làm một chú búp bê để sống cùng mình cho vui. Kết quả là tự mình làm hại mình thế này đây. Chương 4 Bài học bổ ích từ chú dế Bác Bargepetto bị giam trong ngục. Pinocchio như được sổ lòng lộng hành, bay nhảy khắp nơi. Cậu chạy nhảy hết nơi này đến nơi khác không biết mệt mỏi, giống như một con vật chạy trốn khi bị người thợ săn đuổi theo. Cuối cùng, cậu cũng đã trở về trước cửa nhà. Cậu thở hổn hển, mở cửa bước vào. Bước vào nhà, cài then cửa xong, cậu ngồi bệt xuống đất, thở phào. Cậu chưa kịp đắc ý thì nghe thấy một âm thanh lạ. Tuyết tuyết tuyết tuyết. Ai gọi tôi? Pinocchio sợ chết khiếp, cố gắng lấy hết dũng khí hỏi. Là ta. Pinocchio căng mắt tìm kiếm khắp phòng thì nhìn thấy một chú dế trên tường vừa kêu vừa từ từ nhảy lên cao. Ông là ai? Ta là một con dế biết nói, ta đã ở trong căn phòng này hơn 100 năm nay rồi. Căn phòng này từ hôm nay là của tôi. Pinocchio hùng hổ nói, xin ông hiểu rõ điều này và mời ông lập tức ra khỏi đây. Ta có thể đi khỏi đây, nhưng trước khi đi, ta hãy cho ta nói với người một đạo lý. Vậy thì nói đi, nếu con cái không nghe lời cha mẹ, tự ý bỏ nhà ra đi, thì sang kiếp sau sẽ gặp quả báo và sớm muộn cũng phải hối hận. Ông muốn nói gì thì cứ nói đi, dù sao thì sáng mai tôi sẽ rời khỏi đây, bởi vì tôi biết rất rõ, nếu tôi ở đây thì tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi cuộc sống nhàm chán giống như bao đứa trẻ khác đó là bị ép buộc phải đến trường học, sau đó bị thầy giáo bắt đọc sách Tôi nói một câu thật lòng, tôi không thích đi học một chút nào. Tôi chỉ thích tự do bay nhảy, đuổi bướm, bắt chim mà thôi. Nếu cứ như vậy, cậu sẽ bị mọi người cười chê. Ngậm cái miệng thối của ông lại, tôi không cần ông phải lên lớp. Pinocchio tức giận. Chú dế vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ Pinocchio. Nếu cậu không thích đi học, thì tại sao không học lấy một cái nghề nào đó rồi dùng sức lao động từ chính đôi tay của mình mà kiếm tiền tự nuôi sống mình. Ông biết không, Pinocchio trở nên mất hết kiên nhẫn. Trong tất cả các lối sống trên thế giới này, chỉ có một lối sống hợp với tôi. Đó là gì? Đó chính là ăn, uống, ngủ, chơi từ sáng đến tối. Nói cho cậu biết Chủ dế khuyên nhủ Pinocchio. Tất cả những kiểu người sống lối sống đó thì cuối cùng nếu không vào bệnh viện thì cũng vào nhà lao. Hãy cẩn thận đấy lão dế đen đuổi đáng ghét kia, đừng có nói những lời xấu xa đó, nếu không ta mà tức giận thì lão sẽ gặp họa lớn. Thật đáng thương cho Pinocchio, ta thấy cậu thật đáng thương. Tại sao? Bởi vì cậu là một chú búp bê bằng gỗ não của cậu cũng chỉ bằng gỗ mà thôi. Pinocchio nghe thấy câu nói đó thì tức giận vô cùng. Cậu nhảy mạnh đến gần, tiền tay cầm một thanh gỗ và ném thật mạnh về phía chú dế. Thật ra cậu không có ý định ném vào chú dế, nhưng thật không may lại ném trúng đầu chú dế, làm chú dế chết ngay lập tức. Phương Nhụy xin mời các bạn cùng đón nghe các chương tiếp theo của quyển tiểu thuyết Cuộc phiêu lưu của Pinocchio ở các video kế tiếp. Rất mong các bạn sẽ nhấn like, subscribe và chia sẻ kênh để ủng hộ Phương Nhụy nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.